Skin này à, skin thách đấu uh, em ấy Skin thách đấu Skin này em hot một thời mà Anh em ờ, anh em sao đấy chứ Ngày xưa mấy cái đích là mình chơi á Lên top uh, top một top 2 thách đấu đơn là toàn dùng skin này không á Skin này một, một, một thời huy hoàng của, của tôi đấy Nearly thách đấu một thời gọi là những cái thằng mà tuyển thủ chuyên nghiệp mà thấy cái lao này là là là là là, là chim cúc luôn tái luôn ừ, tái luôn tái mét luôn <clears throat> bây giờ thì đỡ hơn rồi giờ thì tôi mà gặp tụi nó là tụi nó cho tôi tái luôn <laughs> ây da đàn anh em ơi đàn anh em ơi làm game mở bác cho nó thật hay nào thật bùng nổ nào chưa chưa thấy uh, xin dao từ từ Hello Phương nha Phương ơi Hello em Sao giết ba Trời ơi cái thằng kia Còn phun máu thì sao giết được Tình tê Bạn tình tê Cái gì đấy Sao Rồi sao Rồi sao Rồi sao Rồi sao Rồi sao Rồi sao Rồi sao Còn cái nịt Còn cái nịt quần Ờ à, chắc là chạy được Chắc là chạy được ừ, ừ, Chạy được Chạy được Hầu như là nick uh, ờ, Mình chơi á Nick này á Mình chơi game nào có smurf cả anh em <laughs> Ê ê ê Ai chơi thế bro Ai mà chơi như thế rồi sao? Đồ đường nào về? Đồ về đường nào đây? ok ok Đi đâu rồi? Rồi chạy làm sao? Chạy làm sao? Chạy làm sao? Uhm. Hay Mít này hay quá, mít này hay quá cái thằng bạch tuộc này nó, nó nó chết mà nó còn báo đời mấy em Dạng gì nhìn anh ngáo ngáo à Ngáo ngáo quá the fuck Chào Phi nha Phi ơi 2 k mốt mà không có nét à Nét đâu nét cái nịt Ngày xưa là chỉ có mấy bấm thôi Mấy bấm mấy loại cùi ấy anh em Nét đâu ra Nét là tầm ờ, hai 20, uh, 2005 á Mới bắt đầu có nét Chưa chứ có thể là ở anh em ở Hà Nội với Sài Gòn thì nó có thể là có sớm hơn nhưng mà ở mình ở Huế nó có lâu lắm tầm khoảng 20 đây rồi hai không hay hai không lẻ mới có nét anh em nét đầu ra được đây nét đầu ra à, anh đang chơi ờ, vàng vàng một vàng một Chết Không dứt nổi anh em ơi Ơ Ơ sao Sao lại trúng được nhỉ Điều thế Mấy cái đồ hiện đại lúc nào nó ở Bắc với ở Nam trước hết ờ, Đồ miền Trung mà Miền Trung ở Huế mà anh em có nhà giàu mới mới mua thôi nhưng mà nét uh, nét chậm mà lúc nào nó còn chậm hơn mà đây đây đây đây đây đây đây thằng này thằng này thằng này bắt cóc thằng này bắt cóc thằng này bắt cóc thằng này từ từ từ từ từ từ từ từ từ từ từ từ từ từ từ ơ không ai đép mít à thôi bỏ em ơi hôm nay hiểu đi chụp ảnh với duy không mà không anh em ơi mình ở đây ờ, không có đi chụp ảnh với công ty anh em ạ chung mà công ty hoạt động mình ít đi lắm mình ở xa mà mỗi lần đi là phải đi máy bay mình mệt ở thằng nam mình ít đi lắm anh em chào thắng nha thắng ơi hello thắng cái lô máy anh em nhá từ từ thôi anh em từ từ thôi anh em lớp lăng này lớp lăng này lớp lăng này lớp lăng này lớp lăng này lớp lăng này ông Không được à Khó nhỉ cái game này cứ thấy thiếu thiếu cái gì á anh em ạ Cảm giác thiếu thiếu Máu này máu này máu này Máu này Hay Tôi biết mà tin tưởng lớp lăng là đúng mà anh em ơi Tôi biết nhìn người mà Tôi biết nhìn người mà Trong lớp lăng này ờ, Không smurf mới lạ Rồi để thôi Ông mang đi Ông mang đi Ông mang đi Ông mang đi Ăn đi Ăn đi Ăn đi Ăn đi Cho nó ăn <laughs> anh em ơi đánh góc này xấu anh em ơi đánh góc này xấu quá xấu quá xấu quá chưa kìa chết đây đây đây đây đây để tôi để tôi để tôi để tôi móng cuối là nó phù thủy anh em là full rồi này còn chỉ có đổi là đổi cái mê dai thôi nhưng mà mê dai mà hết số á nhưng mà mê dai mà hết số á thì thì thì, thì mình mới bán thôi để mê dai mặn anh em ạ Ôi anh ơi, anh dí em sao được Dí sao được nó chả có gì nó giết mình đâu anh em có cái nịt thôi máu nè máu nè nó chỉ có cái nịt thôi ok máu nè máu nè cho máu nè thằng giờ hình cũng ghê phết đấy chứ bỏ anh em đi bỏ tôi hết vẹo rồi hết đồ chưa chả ai chắc chắn anh em quy đúng à mà cái này á cái này vừa có này tốc độ di chuyển không tốc độ di chuyển là một cái uh, của con này rất là cần anh em thấy nhiều lúc nó dí mình mà đâu có lại đâu nó dí mình có kịp đâu thì mình có mấy cái đồ mà tăng tốc di chuyển ờ cái này là cái cái thủy kiếm nó có cái đâm tay đâm tay nó mặn mình biến báo cũng được mà mình uh, bình thường người cũng được thế nào cũng mặn anh em thấy anh em có tốc độ di chuyển là lời không né dễ né dễ à, với thêm bớt trụ đúng rồi cái thủy kiếm là nó bớt trụ đam to mình lên đồ mình tỉnh ờ, <laughs> hết rồi anh em ơi tỉnh hết đồ rồi bốn đồng gió rồi chạy đố thằng nào dĩ được cho hai chục chạy nhanh lắm mình chạy nhanh lắm chạy dạ, nhanh về nè sao thôi bro để cho nó vào trước đi anh em rồi thế thôi anh em cứ cho nó e trước rồi xong lấy cái viên đúc nhảy ra là là được là chạy được chứ, chứ mà chứ mà anh em nhảy ra trước á mà để nó viên đúc là chết á là là đi á ông thấy về né không về né <laughs> né là đúng kiểu là nghề mà nghề của anh luôn đấy máu nè máu nè máu nè máu nè máu nè chết rồi chết rồi chết rồi đẩy bot lên anh em ơi chết rồi chết rồi nó baron rồi nó baron rồi nó baron rồi Ây da Cái này thì làm sao mà vào được ta Làm sao mà vào đấy anh em Ok dạ khó khó quá khó quá khó lên lên anh em ơi lên anh em ơi cũng vào được cũng vào được cũng vào được vào được vào chết không có flash á có flash né thì được không có flash thì cũng không có tự tin lắm có flash không tự tin anh em được không? Được không? Giết nó là win Bỏ bỏ bỏ anh em ơi Chết chết rồi Mình về rồi mình về rồi Ây da à, Mình đang chát mình về luôn anh em ơi Giờ quá Lại đây lại đây lại đây lại đây lại đây ai da, còn cái nịt mày còn đúng cái nịt Vô, mày vô Cá sao đi đâu em ơi Ha ha ha! Kayıtta Có ăn không nhà Nó có ăn không nhà Chết rồi, nó ăn rồi đây đây đây đây đây đây anh em anh em anh em anh em anh em anh em anh em anh em anh em ờ. điều thế con xin dao làm gì mà làm phát chết luôn à điều thế sao đấy sao đấy Đánh anh em ơi, đánh anh em ơi Chơi tới phút mà như này là chửi nhau gì <laughs> Đứng lại Mày ngon mày đứng lại Mày ngon mày đứng lại Đánh đi, đánh đi, đánh tới phút mà, mà ba mươi 38, 40 phút rồi mà còn chửi nhau Còn cái nịt Không đánh nha Nó đánh thì chạy nó đánh thì chạy nha, nó đánh thì chạy nha À, áp lực quá anh em Đẩy đi, đẩy đi, đẩy vô, đẩy vô, đẩy vô, đẩy vô Áp lực quá mình flash mình giết được á mà thôi flash giết được á chiến <clears throat> thuật thôi chiến thuật thôi anh em chiến thuật thôi anh em mà mày tao gai mắt mày lắm rồi ad ạ ai da ai da giờ thế nhờ flash Giờ quá, giờ quá, giờ quá Này thì gai mắt Bị đặt Gai mắt Cút luôn Nhà anh em ơi, nhà Paywin nhà anh em ơi, nhà anh em ơi, nhà anh em ơi Hay rồi Đừng gánh này đừng gánh này <laughs> À giờ thế nhà Nó flash lên giết cút luôn